mặt mặt nước của ờ, dân tộc thiểu số Ca Dông các bạn ơi hãy chia sẻ dùm đây chị em phụ nữ ở dưới đây chuẩn bị uh, đón nước ờ, để về nhà nấu cơm ờ, năm của Đông hòa ra năm mới hello chào mọi người nhá lại dùm nhá chị này ờ, đẹp gái nè 15 tuổi đăng ký chưa có người yêu cảm ơn mọi người nhé hello chào mọi người đây nguồn nước này bà con à, hay Tết uh, Tết uh, diễn tục Tết mang nước Ha ha ha! có có cái lập lắm đây Gia Lan Gia Lan đặc cung đấy bà con chuẩn bị à, sang năm mới năm cũ đã qua đâm theo đâm theo có phạm mà có phạm mà không em cứ niệm được rồi gầu gầu về về về tỉnh lộn ông nữa chị em đang cầm à, ông nữa để à, đón nước về nấu à, lúa mới cuối năm กองบ่มอาจจะโชกอมาละรูมาระลากไปงานไปฉันไไปสะพองอ่ะบัดนี่จะยาขนนั้นเลยบริวนี่เราชกอบยามตรงนี้นี่เรานี่คือเราบุกโมวานเราเลยเออหามบิดกดอบดอเตะดรา